à, thì ờ, chúng ta vào ví dụ số 1 là cho tam giác ABC là tam giác vuông tại A à, người ta cho AB bằng A và BC thì bằng 2A bài toán cho chúng ta hai ý như này nhá ý thứ nhất là tính các tích vô hướng BA nhân vector BA nhân vector BC à, vector BC nhân với vector CA à, phần B là tính giá trị của biểu thức vector AB nhân vector BC cộng vector BC nhân với vector CA cộng với vector CA nhân với lại vector AB. AB chúng ta giải quyết lần lượt từng ý một nhé. Đầu tiên các em cùng vẽ hình như trước. À, tam giác ABC vuông tại A A à, B đây. Ví dụ như này. AB bằng A, BC bằng 2A. Thì đương nhiên ta sẽ tính được hết các cạnh rồi đúng không? Cái bài này chắc phải tính hết các cạnh rồi à, thì ờ, Pythagore thì thầy tính được AC bằng A căn 3 nhá đấy 4 bình 4 bình cộng 1 bình là trừ 1 bình bằng 3 bình đấy bằng A căn 3 ok bây giờ chúng ta cùng tính cái ý thứ nhất phần A này tính tích vô hướng BA nhân BC BA nhân BC đó BA nhân BC ta thấy chung gốc rồi đúng không à BA đây BC đây và ta thay vào đúng định nghĩa thôi, thì bằng độ lớn của vector BA nhân với độ lớn của vector BC nhân với cốt xen giữa góc hai vector BA và BC đó được thế nào thì bây giờ chúng ta chú ý này độ lớn vector AB à, BA với độ lớn vector AB giống nhau thì chính bằng độ dài đoạn thẳng AB nhá đây chính bằng độ dài đoạn thẳng BC đó nhân cốt góc chân giữa hai vectơ BA và BC các em nhìn này vectơ BA đây vectơ BA đây vectơ BC đây cũng B vậy chính là góc này nhá cốt của góc ABC đó bằng cốt thì bằng kề trên huyền kề đây huyền đây đúng không ta thay số vào nhá bằng này AB của chúng ta bằng A BC của chúng ta bằng 2A 2A còn cốt của góc B này cốt bằng cạnh AB chia cạnh à, BC đúng không cốt bằng kề chia huyền như vậy nó sẽ bằng A cạnh kề đây chia cạnh chia 2A đó và ta thu gọn lại 2A hết thì bằng A bình phương như vậy kết quả vector BA nhân vector BC sẽ bằng kết quả là A bình phương rồi tiếp tục chúng ta cùng tính cái phần thứ hai là BC nhân với CA thứ nhất này phần thứ hai là tính tích vô hướng của BC nhân với CA